những cái đối tượng xung quanh bạn trước hết là nó phải tốt đã nó tốt tức là nó sạch nó đẹp nó tú lệ thì là cát như là dù cái hướng đấy tốt đến mấy nhưng mà trước mặt là cái bãi rác thì cũng không thể nào là tốt được um, khi mà nói về à, cái thế sát trong phong thủy cái nói như này khi bạn đứng ở một cái vị trí xung quanh bạn toàn bộ những thứ xung quanh bạn bao gồm là đường đi lối lại các đối tượng xung quanh bạn nếu như mà xét về phong thủy về loan đầu tức là về hình thái thì những cái đối tượng xung quanh bạn trước hết là nó phải tốt đã nó tốt tức là nó sạch nó đẹp nó tú lệ thì là cát còn những cái thứ xung quanh bạn nó không sạch không đẹp không tú lệ tức là không thì gọi là không cát đúng không ạ tôi tôi nói về vật hình nó gọi là không cát ví dụ như là dù cái hướng đấy tốt đến mấy nhưng mà trước mặt là cái bãi rác thì cũng không thể nào là tốt được rơi vào tam cắt lục tú hay nó rơi vào đâu thì nó vẫn là sát đúng không ạ vâng. đúng không ạ chỗ này có cái ao tù nó nó phát ra cái mùi hôi bẩn đúng không ạ thì chỗ này nó là cái vị trí nào thì nó cũng là hung đúng không ạ cái chỗ này nó đang là một cái hình thái trông nó nó sắc nhọn nó nguy hiểm nó tạo ra những cái ánh sáng nó tạo ra những cái khe kẽ tạo ra những cái lực bất thường thì nó đều tạo ra nguy hiểm cho những cái thứ đấy thì nó có quá nhiều trong các chương trình đi khảo sát cái dạng sát thứ hai nữa là sát so khí ví dụ như là chúng ta nhìn ví dụ hai cái nhà gần nhau chẳng hạn giữa nó có một cái khe nó tạo thành cái khe gió thì gọi cái là phong hạn sát chẳng hạn thì mình hiểu nôm na nhảy đừng nói những cái là ví dụ phong hạng sát rồi ờ, giao thủy sát rồi tà thương sát rồi chính cung sát xuyên tâm sát chúng ta nói như thế nó chỉ là một cách hình tượng để mô tả bằng cái từ hán việt mà thôi chúng ta cần hiểu như này là sử hai cái nhà nó khép vào nhau như này đúng không ạ cho nó tạo ra cái luồng gió cái luồng gió này nó thổi thẳng vào nhà của chúng ta họ đứng trong nhà chúng ta chúng ta cảm giác như có một cái lưỡi kiếm nó đang trẻ xuống như thế chẳng hạn thì trường hợp phong hạng sát như vậy À, hay là đao chạm sát hay kiên chạm sát như vậy tôi nhìn nó rất là rõ đúng không ạ hoặc là những cái khe kẽ của nhà hàng xóm còn cái đường đi lối lại chẳng hạn chẳng mà như cái nhà của bạn mà có cái đường nó lao thẳng vào cổng đúng không ạ nó tạo ra hình trực khí chưa cần nói là có khách hay là người vô tình mà chúng ta đi hàng ngày về chúng ta đâm, vẫn đâm vào cổng đâm vào cổng để nó mở ra là chúng ta lao vào chẳng hạn ờ, đúng không ạ dạ chưa vâng. kể mấy hôm nào gặp phải ông say rượu đúng không đi nhầm nhà lao dầm chó mèo chạy đầu vào nhau nó đâm vào nó là là người đúng không ạ còn chưa kể những loại tà từ cái đạo phản cung thủy sát chẳng hạn cái đường nó cong như thế này chẳng hạn đúng không ạ cái nhà bạn đứng ở bên này đúng không ạ thì khi mà phản cong này thì cái đường nó đi nó đâm cái lực của nó moment nó sẽ chọc thẳng vào nhà chúng ta đó thì tất cả trường hợp này người ta gọi chung là phản cung thủy sát nó rất nhiều loại sát do đường ví dụ như tà thương sát khi đường đâm chéo này rồi sau đó là xuyên tâm sát là cái đường lao thẳng vào rồi phản công thủy sát là cái đường nó cong nó lao vào chẳng hạn thì tóm lại là chúng ta cảm giác là khi cái dạng khí đến mà vào cái nhà chúng ta mà có dạng trực như vậy thì nó đều đều phạm sát thế thì người ta khi mà thấy cái nhà phạm sát như vậy thì người ta bắt đầu phải lựa vào cái thế đất đó lựa vào cái hình thái phong thủy đó để người ta người ta xử lý tôi ví dụ như một trường hợp như thế này ví dụ như cái đường của chúng ta nó cong như thế này đúng không ạ thế thì bây giờ nếu như chúng ta làm cái nhà mà có hình cong ngược lại rõ, rõ ràng thành là phản ngược lại thì làm sao mà cái nhà để thắng được thiên địa đúng không ạ thế thì làm thẳng như thế này thì nó vẫn bị dính với lực mô men cho nên là cái thuận theo cái thế đấy thì cái căn nhà mà chạm vào cái vào cái trường hợp mà bị phản cung thủy tức là một cái đường cong này đúng không ạ thì cái nhà bên này người ta làm cong theo để nó lựa theo thế đấy để mà khi mà lực đến đấy thì nó lựa nó nó đẩy đi đúng không? À, tức là cái nhà là cái nhà là cong này thì trên này cái nhà mặt tiền nó cũng phải lựa theo hay là dạ hoa văn vâng. họa tiết trên đấy để là người ta cái cảm giác là khi mà chạm vào đấy là nó trôi đi chứ không giữ lại cái điểm đấy thì dạ. đó là những trường hợp mà liên quan đến phản cung thủy là sát và xử lý như vậy